好真干！好好好，奖奖奖奖两倍！两倍！两倍！ cho con vương con nhảy cao quá đi không không không không không không và tới điều cũng là đạt giải à, tư trong môn môn nhảy à, xa với chuyên nhảy xa năm mét ba mươi tiếp tiếp không là hà cung giải sợ sợ sợ nhanh lên đây rồi nhảy bay con cổ nhanh giải bay con cổ nhanh một mét năm mươi C4 có rất nhiều vận động viên xuất sắc. Ngoài ra các bạn em giải nhất môn nhảy xa 1m, 5m60. à, Tuấn Hiệp rồi Tuấn Hiệp ra sân đâu có tiếng giao hòa đó à? Tuấn Hiệp 1 mét 50 Xin chúc mừng vì bạn đã xem đến cuối video của tôi Tôi sẽ xin xin được chia sẻ thêm một vài cách để bạn có thể nhảy xa tốt hơn Số 1 luôn cảm nhận được cơ thể mình đang như thế nào khi đang bay trên không trước số 2 tập với tại tại chân số 3 hãy nhìn cross trước khi nhảy the motherfucking Eagle Double G. Snoop